Hello các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến một cửa hàng quần áo vừa có đồ xinh, vừa có view chụp hình siêu xịn. Shop có tên là Stutter, nằm ở số 152 Nguyễn Gia Chí, quận Bình Thạnh. Không gian của shop được thiết kế tối giản nhưng rất hiệu quả. Vừa vào là mình thấy ngay mấy em gương này đây. Là một người thích gương nên mình sẽ quay hết những góc có gương nha. Lại là gương đây. Vẫn chưa hết luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ vào vấn đề chính nha. Phong cách thời trang của shop thiên về tối giản và basic nên sẽ dễ dàng phù hợp với tất cả mọi người bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem quần áo nha à mà khoan cái bộ này xinh nè mọi người hay là mình thử ta ok một hai ba và đây là bộ đồ khi thử lên người mình đây mọi người ok cho vào giỏ hàng <laughs> tiếp theo là mình sẽ đi khám phá tầng trên nha vẫn là đồ nam nhưng sẽ có một kệ đồ nữ nhỏ xinh nha rồi đây là kẻ đồ nữ mình nói nè mọi người nhưng mà khoan siêu phẩm nằm ở đây trời ơi góc chụp hình siêu xịn sò không thể bỏ lỡ còn chờ gì nữa nhanh chân vô ngồi chụp vài tấm hình nào ngồi chụp chưa đã xong mình đứng lên chụp tiếp nè mọi người và cuối cùng là phần tính tiền mình mua ngay bộ đồ lúc nãy luôn đó mọi người Mọi người hãy cùng đến đây trải nghiệm mua sắm và cho mình biết kết quả nha Và đến đây là hết rồi, hẹn gặp mọi người ở những clip tiếp theo, bye bye